Cảnh các bạn đang xem là một chú TT được thả ra trở về thiên nhiên từ các hộp của xe Việt Nam Wildlife. Trong ngày 17 tháng 2 này có 16 chú TT Java đã đến được một nơi an toàn ở Việt Nam nhưng không thể tiết lộ. Thì cái chương trình thả thú này cũng nhằm vào ngày Thế giới vì TT là sự phối hợp thực hiện giữa South Việt Nam Wildlife, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Thú ăn thịt TT cùng với Vườn Quốc gia Cúc Phương. Những con TT trong tình trạng nguy cấp sắp tuyệt chủng này được giải cứu từ một vụ buôn bán động vật hoang dã và đã được tái phục hồi tình trạng sức khỏe ở Vườn Quốc gia Cúc Phương và Sao Việt Nam Wireplay tại tỉnh Ninh Bình. Giám đốc điều hành của Sao Việt Nam Wireplay anh Nguyễn Văn Thái cho biết, thật là đáng thương cho loài TT đang dần bị biến mất ở trong rừng vì bị săn bắt mua bán và vì bị mất môi trường sống. Thế nên trung tâm bảo tồn của anh ấy đang cố gắng thúc đẩy khôi phục lại các loài động vật hoang dã và bảo tồn thú cho Việt Nam. Những chú TT đã được cứu lần này á, bị tịch thu từ các tỉnh Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa vào tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 nhưng mà khi chuyển giao sang rừng quốc gia quốc phương thì nó ở trong tình trạng thương tích và rất là yếu ớt nên các anh phải mất thời gian công sức tiền của chăm sóc khá là lâu mới có thể trả những cái chú TT này trở về tự nhiên không biết được là thả lần này rồi có bị săn trộm nó hại nữa không nên mấy người săn trộm ơi làm ơn người ta cứu TT rất là vất vả cực khổ chứ không có đơn giản chữa bệnh rồi chăm sóc nuôi rất là lâu mà mấy anh không có chịu đi làm ăn lương thiện hại động vật đến đường cùng như vậy hỏi làm sao mang thân người uổng phí quá vậy buông bỏ đồ đao lập địa thành phật đi mấy đại ca ơi